Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS12 Gaming Nay chúng ta chơi một con game tên là Wildcat Gun Machine Nhìn trông có vẻ chuất phết đấy New game luôn Slot 1 luôn Ây xa à game bắn bắn súng kiểu này mình nghĩ khá là hay ho đấy Uầy, nhạc bốc thế nhở từ từ nhạc hơi bốc nhạc hơi bốc nhạc hơi bốc nhạc hơi bốc cho nhạc bé bé thôi nhạc bốc này không biết là có à, ăn bạt kiềm sắp mặt không Uầy Hiệu ứng nổ Ác phết Cái này nó không có nổ lan nhỉ Bắn không vào để dùng đấy á Ui Rồi luôn Tự nổ mất máu mình luôn ạ Trông kiểu tương lai thế nhỉ E Ồ, oh, E để rút xương Cũng 10 xương Xương này để làm gì ta có vẻ như là đó là một loại tiền tệ ở trong con game này thì phải Ui, bên này có giáp này Nên Chưa mở À, đây là checkpoint Đây là đồ của chúng ta À Cần có xương mới mua được Ok, mình có 10 xương thôi chưa mở được lối này Lối này cũng khóa rồi Khóa nốt luôn uhm, Đi đường này Đường này đi À phòng này chỉ qua lấy đồ thôi Rồi ừ, cái cục xanh xanh kia mình không ăn được Có vẻ như là cục máu Mình đã đầy máu rồi Còn uh, cục xanh là cây là cục giáp Ăn là tăng lên được một ít giáp nữa có bị nổ không nhỉ màn tutorial cho nên khá là dễ ba viên chết một con à phâu này hiếu rút xương bốt à nó tỏa luôn này súng ngon súng ngon đây rồi bốn nhé, viên gan, shotgun gan anh em ạ à, phải chơi bắn gần ui ui ui ui tí thì hẹo không được không được không được không được không được xa đâu ồ oh, ở kia có hòm tiếp đạn này cái thùng nguy hiểm á à đạn tỏa đi trị mấy con cận chiến còn mấy con bắn xa này mình cũng chơi uh, ấy thôi chơi súng lục thôi hợp lý đấy máu lên phá hết mấy cái thùng này đi nổ nguy hiểm quá bị khóa mất tiêu rồi bay thì chậm và đạn mình bay thì nhanh đúng rồi game ảo thật đấy ừ, đạn nó bay nhanh như đạn mình thì ăn cứt luôn thêm nhỉ rút fps vãi nồi hay tại con game nó không hỗ trợ fps cao ta trông cái lát lát giật giật phải thế còn uh, shotgun này cần tê tạ ừ, nổ phát trên con này luôn à Ủa anh bắn được em Respawn Restart a checkpoint Ở đâu Ở chết một cách vô lý như thế được nhỉ Đấy hơi ẩu rồi Mới là màn dạo đầu thôi mà Ờ, súng cao bắn xa hơn súng nạp đạn À chuột giữa À không Lăn lăn chuột để đổi súng Từ từ Không nạp được đạn nhỉ ờ, Dồn lên này kinh quá Nút R không phải nút hay đạn vậy như cái 40 kia chỉ là cái số đạn số viên đạn mà cái băng nó chỉ chứa thôi xuống Tiếp Ồ oh, Cổng cuối đây rồi Có vẻ nhà teleport sang màn khác Nhưng mà không đã chưa thể dừng lại ở đây được Không bật được bản đồ nhỉ Chúng ta cần mở Những cái cổng mới Để ăn đồ để Mình thấy có áo giáp Áo dụng gì đấy À hình như mở được cổng đấy là kích hoạt Là mở được hết uh, các cổng khác rồi Nếu có chìa khóa ở đây rồi Nhạc bé tí nữa được không? hết Có vẻ như là hết quái rồi Để Tìm đường về cửa Có đồ như thế nào Đây Đây đây đây đây đây đây Không mở được à Ây chà À hiện tại mình có chìa khóa vàng thôi Chỉ mở được cổng vàng thôi thì phải có vẻ như ăn cái giáp này là full Một phát là full full ba điểm giáp luôn Ok Thì không có gì hay ho thì Ở checkpoint À mua được cái respawn Ngon rồi Normal Đạn very slow mà đam à, Dam còn bé hơn tạ đi chậm hơn đam bé hơn thì tại sao nó lại đắt tiền hơn ta Vô lý thôi mình mua một, một con mèo đã Mua một khẩu này luôn Pit toy Ui Ui Ui Ui Đạn đi nhanh phết đấy Đùa đâu hợp lý này uh. hợp lý hợp lý hợp lý rồi không có nút lăn lộn gì à chắc là chưa chưa chưa, chưa có skill đấy ồ oh, cổng tele vào đây luôn à à tele vào đây à rồi Cổng kia chỉ để tele về đây rồi Làm sao nữa ta Và cổng bên trên này Đó cổng màu xanh ra trời Không được Làm sao để vào cổng này để đánh Chắc mình nghĩ cái cổng to này là cổng để đánh boss rồi Đây chỉ biến lên khu trên này thôi đường nhá Thế rốt cuộc là vẫn phải mở hết tất cả các cửa Ui, con laser này À đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Uầy, wow, súng khỏe hơn này hai viên trên con rồi Đó đấy vẫn không nhanh bằng tốc độ ờ, của bọn lâu lâu này cho nên bắn mình vẫn phải lùi lột đồ ngay ui sai ai ô đổi à chỉ được cầm hai khẩu một lần thôi à theo mất khẩu đạn tỏa đấy Ôi à. Bắn đạn gì oan talafan này Chỉ được cầm hai khẩu trong người thôi Ủa Được thế nhở Trời Thế hơi yếu hơi yếu hơi ra khẩu ờ, khẩu khẩu bắn khẩu lục thường của mình mạnh hơn chứ bắn vừa xa vừa mạnh nghe tiếng nó còn bị khó chịu nữa Mình nghĩ là bắn khẩu ấy ngon hơn Khẩu lục này vẫn ngon hơn Rồi chỉ là bắn nhanh thôi bắn Yếu Phá hết cái này đi được ma phải nguy hiểm vãi nồi ạ vào hề nghe súng này bắn khó chịu lắm thôi từ nhà hơi bé để xuống rồi bằng đấy hơi bé nghe nó không sung nữa Luyện le mới này Ui Boss Boss à Ui boss rồi chậm lắm nhé Trông kiểu rất chi là khó chịu ấy sẽ tỏa ra những cái cục nhỏ Thế mình phải bắn mấy cái cục này này Bớt những cục vào đánh boss thì cũng hợp lý phết đấy ô oh, chỉ thế thôi à không có được cái gì khác à oh, bắn này ở đây rồi bắn được một bên rồi con này chỉ bot thường thôi G là ném nết Ok à, à chuột phải là lướt Tất cả các cổng được tele vào đây Chúng ta có cổng màu xanh ra trời rồi đúng không Đây rồi đi nhầm nhầm cửa rồi khà khà khà hmm. Đâu, ờ, xem còn cửa cửa vàng nào đi nốt đi sao mình lại cầm con súng này là hơi sai lầm gì bạn canon very slow Đam thì cũng không khỏe lắm Mua một cái này đi À đây Chúng ta... Ơ Có 3 súng mà À trang bị chỉ trang bị được hai súng thôi Mình sẽ trang bị một khẩu này đúng không shotgun đi Mấy con thiêu thân uh, dí kinh quá Bắt buộc phải vào cổng xanh ra trời à cần phải có chìa xanh lá Move. đoàn thiêu thân mấy con này chỉ có cột thôi cần đéo thì phải bắn rồi chúng ta xong màn ở đây rồi chúng ta đi đâu nhỉ ấy tiền là dê dĩ Vào đây chỉ để ăn giáp rồi, à À đây đây đây Cửa đi tiếp đây Khai mẩn hết mấy bình nổ còn gì mới được phá mấy bình nổ tí lơ ngơ bắn phải bình nổ nó tự hủy đấy bắn vừa nhanh luôn này Đã khỏe là còn bắn nhanh hơi nhiều đạn hơi ẩu rồi hơi ẩu hơi ẩu rồi quyết rồi ăn quyết rồi Đéo được Thì nó sai sai rồi Để checkpoint này phát bắn lead average normal súng này bắn nhanh nhất này đam cũng trâu nhất này đấy luôn normal khẩu này special là khẩu này granite, năm mươi chín ok rồi mẹ mày đi đường nào đây vẫn phải đi đường trên à chưa có cổng tele nhỉ ồ thế là phải chơi lại từ màn này à nếu mà quay về chỗ checkpoint ồ phải chơi lại từ map này à kìa ồ ồ ồ ồ Bọn này hút kinh vậy ờ, đạn hơi bé nhở đạn nhanh cho đạn hơi bé làm cũng khỏe hết đấy vậy là cái cái cái đam kia cái vạch đam mà mà, ít hơn là bắn không khỏe hơn cái này vạch đam nhiều đam nhất hết mẹ đồ ăn rồi Gọi tái Cháy phết đấy Ôi, chết mẹ ơi Đến mà này luôn á ok này chạy thẳng không dừng này lên đây lên đây lên đây lên đây cố mình xuống không thoát ok ngon ok ngon thế đi bên nào nhỉ này quay về à đầy máu xong. Fuck. Đi xuống dưới bị khóa Lột đồ thằng này rồi Ở đây đây Chìa khóa màu xanh lá đây rồi đi tiếp mét ô oh, cái này bị lột rồi à quay trở ra này ngon luôn mua đồ luôn mình phải test thử hết mấy cái súng này đi nhỉ sao con này lại được xếp cuối đây ok một khẩu sấy một khẩu Uầy Đạn không đi nhanh ấy nhỉ Khẩu nào là khẩu ấy nhỉ Khẩu này là khẩu đầu tiên của mình đúng không? Khẩu cơ bản đúng không? khẩu này cũng thử rồi này bắn đạn xanh này bắn đạn nhanh còn để bắn đạn chiếu chiếu quá được thử chơi khẩu này một phát đây Oh. Ui. Bắn plasma luôn mà. Phải cứt thật. tiếp theo chúng ta phải đi đường nào đây? Ơ, cổng này đi rồi. Cổng màu xanh này vẫn chưa đi hết á. Còn phải đánh một con boss nữa thì mới mở được cái ấy chứ nhở? chắc đi xuống bên dưới rồi bàn ok thay súng gì nhỉ Mình cần một khẩu bắn nhanh thôi đi trái hay là đi thẳng Ở à, đây mình sẽ bên trái đúng không? Mình, sẽ phải đi thẳng. Oh. Ừ, quay về sắm đồ đã. Hmm, mua một con mèo. Ui, đắt chạy. Biết mẹ tiền loăn. cổng khẩu này đi Đấy, bắn đạn khá nhanh với khẩu dí này là ok này hai trăm năm mươi viên oh boss đi nhầm góc rồi Trời ơi Gần chết nó rồi mà Em gần chết nó rồi Trời ơi là rời Xí nó từ đầu đến cuối à ban đầu nó chưa nhiều đúng bán bình thường nguy hiểm này Ồ, BMV là gì? Tụt, tụt frame hết nhỉ? Đây à? Đã có tiền rồi. Mua đồ trước khi... Dash. Countdown. Ok. Cộng con này đi. Từ cái khẩu bắn sấy khẩu nào nhở khẩu này à ở à đây phát phát đây đây rồi đây đây đây đây enter à checkpoint chỉ là qua màn mới thôi cửa con mèo này chỉ là qua màn mới thôi ui đỉnh vậy đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh sống đỉnh sống đỉnh sống đỉnh à, mà qua màn mới à thì có khi là à, tập này chúng ta dừng đây thôi nhỉ à, màn 2 này chúng ta tiếp tục chơi ở tập tiếp theo anh em thấy tựa game này hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé nhấn nút chuông để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình có video mới còn bây giờ thì à, nghỉ thôi bye bye anh em hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo bye bye